chào anh em rất nhiều anh em kêu tới là hướng dẫn cái máy đánh phỏng máy đánh bài để để cho anh em chơi phỏng bây giờ Tuấn sẽ hướng dẫn tới anh em máy đánh bài này có chơi được phỏng hay không chắc chắn là sẽ chơi được phỏng bây giờ Tuấn sẽ thử luôn cho anh em xem để em đánh phỏng một cách hiệu quả nhé đánh phỏng bây giờ Tuấn sẽ để cho anh em xem cái cách nó báo chính xác 100% luôn để em lấy tụ lớn về mình anh em bỏ lá nhé đây một bài này thì sử dụng ngang dọc đều được Đấy. ví dụ anh em để bài này máy bó hai em bỏ hai lá xuống bỏ hai lá xuống đáy em chia bài của anh em sẽ lớn nhất hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bài mình sẽ 10 cây mình mình làm chia một phỏm rồi đó một vỏ um, đây lẻ 910 à? g này một cạ này 678 hai cạ này đó 10 g quy rô này đây một phỏm bốn lá và hai cạ xem mấy là nhà còn lại này như nào nhé mấy nhà còn lại thì có cạ một cạ này hai cạ này chỉ có hai cạ này. Đấy. anh em nào mà cần thì có thể là bấm vào link zalo để gặp tấn phạm cbb sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em một này một cạ này. hai cạ này có hai cạ đó bài mình đã có một phẩm là hai cạ trầu đến nơi này ngoài này có một một cạ này hai cạ này đó hai cạ thì mấy con này nó lẻ à? anh em thấy chưa bài bài như này quá đẹp cho đánh phỏng nhá à, đây là bỏ lá ví dụ trong trường hợp mà anh em không được bỏ lá thì xảy ra như thế nào bây giờ Tiến sẽ cùng ờ, cài đặt chế độ tiếp theo ừ, nếu mà anh em không được bỏ lá thì anh em sẽ để báo tụ lớn nhưng thường thường đánh phỏng cũng rất dễ thôi mình ờ, làm bài mình làm bài mình làm bài thì mình bỏ lá mình bỏ khéo đi được mà ví dụ anh em cầm vài này thường thường chẳng ai kênh đâu không ai kênh thì mình cháo đi một hai ba sau đó mình chia một à, là mình có thể là thắng rồi ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Đấy, anh em có thể bấm vào link Zalo để gặp Tấn nhé, hoặc là lên trực tiếp cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn. Đây là chuyên môn về form này. 8 9 10 một phỏm này này một cạ này ôi lắm cạ một phỏm một cạ này hai cạ này đó lẻ à? bài mình là đẹp nhất rồi nhìn đã biết đẹp rồi à? xem mấy bài còn lại này. bài này thì có một cạ này hai cạ này đó không có phỏm nào luôn như này là mình đã nắm phần thắng đến 7 80 phần trăm rồi anh em ạ một cạ này người ta không có phỏm là chỉ có chờ cháy thôi đánh mà rắn lên một tí nữa là chờ cháy thôi hai cạ này. Đó. đánh phỏm thì chờ u mình chờ u người ta chờ cháy anh em nhé không có phỏm không có phỏm thì chỉ có chờ cháy thôi đó ok chưa anh em nhớ đăng ký kênh của tấn phạm cbb à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em